xin chào cả nhà Thư sẽ quay lại với cả nhà nha Bữa nay ừ. chúng ta ăn món gì Chúng ta sẽ ăn món gà Con gà đây Chuẩn bị con gà sẽ hầm và sẽ hầm với thuốc bắc nha Vị thuốc bắc Dân gian người ta gọi là gà tìm thuốc bắc nha Chúng ta sẽ ăn con gà ừ, Con gà một ký mấy gần 2 kg nha Nó rất là nặng dành cho ba người ăn nha đúng rồi ừ. nó nhỏ mà dành cho ba người ừ, ăn ừ, rất là ngon cả nhà thấy có ngon không nè các hãy chờ minh thư nha sẽ làm ừ. thức bắt ăn và trong giây lát chúng ta sẽ được ăn nha đúng rồi Đen, đen, đen, đen. Giờ Thư sẽ mở cửa ra và Thư sẽ lấy thuốc bắt nha, các vị thuốc nha. Wow, Thư sẽ lấy một gói thuốc nha. Đen, giờ lấy một hũ nữa. Đen, đen, đen, đen. Rồi quay tiếp Thư sẽ lấy một chai nha. tan tan tan, Rồi lui hết ra và chúng ta sẽ đóng lại, lui ra đóng có được nha. Dạ. Đây cả nhà xem đây nha. Ồ, đầy đầy đủ rồi, đồ chơi rồi nha. Món à, thuốc bắc đặc sản của hảo hạng nhập khẩu nha, rất là ngon. Wow. Đây rất là đẹp nha. Oh, rất là tuyệt uhm, ok rồi wow các món này cả nhà ơi giận quá uhm. Ừ. tăng tăng tăng tăng tăng đây đủ gia vị của thuốc bắc và gồm các loại táo rồi thuốc bắc cầu kỳ nhập khẩu uhm, rất là tuyệt nhìn ừ, rất là hấp dẫn không nha rất là ngon không mọi người còn chúng ta cũng sẽ không quên thêm một ít rượu nha đây là một có một chai rượu sâm banh rất là tuyệt vời chưa khui à, lần nào luôn đó khẩu còn nguyên tem chưa khui nha à, rất là độc đáo nha chút nữa thì sẽ khui cái, cái ừ. rượu sâm banh này ra ngoài Đúng rồi giận chưa nè wow tăng tăng tăng tăng tăng tăng rất là ngon tăng tăng tên tên tên rất là hấp dẫn nha bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái nồi rất là ok nha cả nhà đầy đủ gia vị hết rồi nha chúng ta sẽ cho vào cái nồi nó lần kê ok à, múc bỏ vô một muỗng múc lỗ vô một muỗng trong con gà nha à, đăng, đăng, đăng, rồi ok bỏ vô mấy trái đó mấy trái lớn ừ. Ừ. Đền, đền, đền, mấy trái lớn mấy trái lớn trên trên trên rồi mấy cái cọng lá mùng năm lá thuốc bắc à, hát luôn à, từ từ bỏ từ từ vô trên trên trên trên trên Tên, tên, tên. Bây giờ đến cái món đổ à, xanh banh vô nha. Ừ, rất là thơm và nhau mà. Ừ, đổ vô đây nha hai tay cầm sát lên ừ. thầy sẽ quay lại thử cái đấy không sao hết đang đang đang đang đang đang đang đang đang đang ô hấp dẫn quá ok tên tên tên tên tên tên tên cao lên cao lên cao lên lấy cái tay kia ra lấy một tay ra Tên tên tên tên uh, rất là hấp dẫn nha Hello xin chào Hello xin chào cả nhà nha Đại gia đình kính yêu Và hôm nay à, Minh Thư và cả ekip sẽ giới thiệu cả nhà một à, món ăn rất là tuyệt vời nha Ồ, oh, hầm rất là lâu, hầm rất là này nè, mấy tiếng đồng hồ luôn, wow, gà tìm thuốc bắc à, và nói chung là gà hầm thuốc bắc á, rất là ngon mấy tiếng đồng hồ ừ. nấu xong con gà rất là ngon cái ekip rất là vật vã vật vờ lẫn lộn <laughs> ừ, mệt mỏi cũng được à, mấy cái táo rất là thơm ngon ha ồ rất là tuyệt thấy rất là hấp dẫn ồ quá là ngon ok ừ. Uhm, ngon ừ wow dự án không bạn rất tốt dạ. Ồ. và thời gian à, mới đem ra là đây là rau tôi sẽ bỏ rau vô à, cho nó thơm đúng chưa Ồ, nó ngon lành ừ. thêm rau vô còn đây là ăn kèm với bún bún với mì ừ, bún mì, à, mì tươi mì tươi và các loại rau gia vị à. rất là thơm ngon bổ dưỡng và, và bây giờ chúng ta ăn thôi xin mời ờ. và trong ờ, đường chấm mình sẽ ăn với muối tiêu muối tiêu ờ, bình phước muối tiêu rất là hợp rất là ngon ừ. vâng đây sẽ ăn với muối tiêu bình phước à, ăn đen lên gấp đi gấp đây cho đúng ồ tiêu bình phước rất là ngon và xin mời cả nhà thưởng thức nha đây là các loại là rau gia vị rất là ngon tương đổ ít từ từ từ bỏ bớt lại rất ừ. là ngon ừ. tôi sẽ bỏ à, thêm gia rau gia vị vô nào là lá hành à, các thứ ăn đi rất ừ. là ngon kèm với một ít rau quế wow rất là hợp Dạ, thơm hoặc ăn rất là giải cảm mùa nắng này ừ, đây đây này ừ, rất là tuyệt ừ. rồi đây là Ừ. Ồ, rất là nhìn rất là hấp dẫn quá đi thôi ăn đi mời cái nhà ăn đi mời nha ừ. Nào, ăn đi không sao ăn tất cả cái nào cũng được ăn đi ừ. ừ. mời nha ừ, rất là ngon tuyệt còn đây là một loại à, nước chấm cũng là rất là thần thánh rất là ngon wow rất là tuyệt nhìn rất là men <laughs> rất là ngon thời gian à, mọi người ăn là mình làm bớt mấy cái này nha để cả nhà có mà ăn nha ừ, gà rất là dai ngon gà giường gà ta ừ. rất là cứng luôn mọi người ừ. mình ta ăn búa xua đi cho nó đẹp thôi ừ, cầm cắn ăn đại quay cho nó đẹp hình ha đây bạn thư yeah, yeah. Ừ. Ờ, xin báo cáo với cả nhà à, trong đây là mùa à, trong miền Nam mình ở là tỉnh à, Bình Dương mùa mưa trời rất là mưa ăn uống này là vừa nóng nóng bốc khói lên húp ăn với ờ, mì tươi và bún rất là ngon rất là hợp khẩu vị ừ. người ăn rất là sảng khoái và thích thú ừ. ngon không chia ra được trong này là thuốc bắc tổng hợp các loại gia vị thuốc bắc dùng rất là sảng khoái wow nguyên một con gà thuốc bắc rất là ngon đầy đủ hết nào là táo đây mời bạn thương một quả táo nha ừ. Ừ, cái thế cho nó vui rất là ngon nhà dạ, có 3 thành viên nấu nướng cũng rất là dễ đơn giản chỉ chớp nhón là có món ăn chớp nhón là có đồ ăn cứ à, để sẵn trong tủ cái mùa dịch à, đi chợ chỉ có một tuần đi có một ngày thôi có giấy đi có một ngày một tháng được 4 lần đi chợ cũng là khó khăn trong dùng dịch nhưng mà có cái là vui gia đình luôn luôn được ở nhà gặp nhau còn mấy ngày thường thì à, khó, không có bệnh dịch ai cũng mong không có bệnh dịch hết trơn rất là vui nhưng lại không có nhà phải đi à, mỗi người một công việc bé thì đi học chỉ có bà là ở nhà thường xuyên thôi ừ. bà rất là khỏe trời ơn à, à, trên cô cho cũng đỡ và khỏe ăn được răng cũng còn nguyên suy ăn thịt gà rau ráo ừ. răng còn nguyên tất cả rồi ăn nước ăn bà dạ. nước à. À. rồi huyết áp rất là ổn thỏa không ờ, đến nỗi gì hết đây nước tương đây hồi nọ cái áo nước tương thì lấy chén bên đó chén nước tương qua nước tương lên đây cho đẹp lấy chén chén dưới đâu còn chén không chén à chén ừ, ừ. nước à. ừ. ừ. nước chén là đẹp bây giờ ừ hết rồi rồi được rồi con để cha đến tôi trên đó con để cha đặt ừ để trước ừ. ừ. con gà này tính ra là một ký bảy đó cả nhà ký bảy mấy ha ừ. gần hai ký mấy ký tám gần hai ký đó nó, nặng nặng thuốc bắc rất là thơm rất là ngon ồ rất là đã dở dạ, dở ra là mình thư ừ, thế nó thấm đều hết cứ à. bóc ăn thoải mái đi nè ăn đây nè bãi cho đẹp ừ. ừ. nướng một trang này chụp lên đây nè trang đi trang dùm con cứ trang là xúc thịt ăn xương thì bỏ một bên đây mình lau bàn không sao nó đại đi ừ, thích ăn cái nào ăn cái đó là ngon nhật hấp dẫn quá đi thôi ừ. nhìn quá hấp dẫn cả nhà nhìn ngon chất lượng ngon không chia vào đâu được tuyệt vời các nhà hấp dẫn quá đi không ừ, đây cái cổ rất là ngon ừ. Ừ. Ừ. ừ. đã quá quá đã <laughs> ăn uhm, đã. cắn thử luôn. uhm. Uhm. cà nó có nhờ mời cả nhà nha thứ có mời à, đại gia đình ăn không ừ, ăn bún bún bún xuống mời cả nhà nha có nước rồi nè nước mặn đó trở lại nha lợi hại hơn trước nha xin mời thấy ăn nước không mình cho nước cho nè ui ừ, rất là ngon ừ. thịt nha chút là bằng thư à, ăn xong là bằng thư cầm tay ăn cho nó đã ha ừ. tay giống nội cho đã ha ừ. wow thịt rất là ngon miếng thịt đùi rất là ok cả nhà đúng thời gian chờ đợi sáng giờ bây giờ quá giờ đói bụng ừ. <laughs> nên ăn rất là ngon cái nào thấy cũng ngon hết trơn ừ. à, quá 12 ừ. giờ rồi ừ. 12 giờ là đúng giờ ăn luôn á ừ. ăn này đủ chất dinh dưỡng luôn á nào là táo nè đó nào là kỳ tử nè à, thuộc địa là xiên khủng nè ừ. các thứ nó hòa hợp với lại đây đó, rồi có lá truyền thống của quê hương mình nữa nè Ồ, oh, lá mùng 5, mùng 7 gì đây, mùng 5 rất là đủ Hương vị thuốc bắc nó bay ngào ngạt đã lắm Như là cái, ừ. cái gì á ừ. Thì tự cũng có nhau trong cái này đúng ừ, không ba? đúng rồi ừ, Đây là một cái cánh gà rất là ngon nha ừ. nó dai gì đâu á ừ. Ừ. ừ. ừ. mời cả nhà nghe ăn thử trái táo tàu này ngon lắm ừ. à, táo mỹ chứ hả à, táo này táo mỹ mà đúng không ừ. Ừ. mình thấy ờ, bà nấu cơm mà làm gì mà nó lạc lạc rau ừ. Ừ. Ừ. Ở à, đây, đây, đây. Ăn tự. Ăn đi cứ cầm cắn không mất Ừ. Ừ. À, thấm cho bổ. Cho bổ. Ăn nó ngon, Đúng không? Nhà mình chú trọng đến sức khỏe lắm cả nhà mọi người ừ. ăn để có sức khỏe này tăng sức đề kháng để phòng bệnh chống dịch covid ăn nhiều thứ nè ừ. bà cái gì ở trong nhà lấy ừ. đồ bổ rồi thì lấy ra hát ăn ừ. Ừ. ừ. ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. chắc này nó lướt bẩn tặc Ồ, rất là mềm cái này ngon lành này cái lũ này mềm ừ. mình cứ kiếm như thế mới đủ ha chưa nào? Rau không thể thiếu được, rất là ngon. Chưa nào hả? Ừ, chưa nào hả? Ăn thêm không? Ừ, hết bún Ừ. Đúng rồi. Ừ. Quá trời. Cả buổi chờ mới ăn được. Ừ. Đúng không? Ừ, rất là lâu ha, chờ hành rất là lâu. Thương lá không? Đây này. Ừ. Mấy cái lá rụng rụng không ăn thôi. Ừ. được luôn mọi người. Ừ. Ăn làm sắm rất là ngon. Ừ, mùi nào. ngon á cổ đó kế cổ ăn, ăn, ăn. Ừ. luôn hấp trứng bún này là tôi sẽ ăn xương nha cả nhà tôi biết ăn xương đó ừ. tôi cứ cắn xương gặm xương các bài bản ừ. cái đó nó ghê đấy cái ăn từ tự nhiên người nào nó tự ăn quá cả nhà ngon thơm gì đâu luôn đã quá Ambalang trong ờ, buổi clip hôm nay buổi quay phim clip này có điều gì thiếu sót không cả nhà như đẩy đình mà dạ. các bạn gần xa là thông cảm nha và nếu yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn Minh Bà Rồ Bình Dương hoặc Minh Nguyễn Bình Dương thì các bạn ờ, đăng ký cho một lượt và chia sẻ cho một lần nha dạ, và dạ, cảm ơn xuống bên dưới đó, Minh Nguyễn sẽ cố gắng khắc phục những cái lỗi trên nè dạ cảm ơn ừ. và đăng ký thành công thì chúng ta sẽ nhận được clip video hàng ngày mới nhất à, hoàn toàn miễn phí hoặc qua số điện thoại 0977560562 nào Ồ đúng rồi cảm ơn nha à, bây giờ thơ ngấm nước nước xanh nước xanh nước mình sẽ ăn rồi bắt đầu dơ thư bắt đầu ra tay nha cả nhà ừ, thư bắt đầu ra tay đó nha Ừ. tôi sẽ ra tài ừ. rồi, tôi sẽ gặm ha ừ. rồi tôi sẽ bỏ đuối nó qua đây rồi, tôi gặm cái đó trước bỏ đuối dưới dọc thì vậy này đó đúng rồi mình ăn cái cổ trước ừ ăn cứ ăn cái nào ngon không không có tuyệt đó ừ. nãy giờ luôn á trừ với ăn được một miếng à ừ. Sớm rồi ăn sớm chứ ừ. Thằng ra ăn trễ ừ. à muốn lắm Nè xương rồi gặm vô múc cho ăn đi Ăn từ từ bình thường nó quay mà Ăn ăn ăn ào ào đi ừ. ăn lấy cái thằng ấy mà mình đang quay mà đang quay thì bỏ xương vậy chưa ừ. ừ xương này thảo ừ. cảm ơn đại gia đình thân yêu nha chúc cả nhà sức khỏe nha ừ. sức khỏe bà nội đó là khỏe là mừng cũng cảm ơn ơn trên và trong tháng vu lan này cũng mong kính chúc mẹ cảm à, ơn trên phù cho mẹ cũng như bà nội của thư ăn cái ăn bình thường sức khỏe nha dồi dào nha sống đời đời với con cháu là điều hạnh phúc nhất ạ à. à, cảm ơn à, đại gia đình đã yêu thương đã quan tâm mà đã xem và chia sẻ à. À, mọi góp ý à, được à, lưu xuống bình luận à, comment xuống à, ekip chương trình như này Minh Thư cùng gia đình sẽ cố gắng khắc phục ạ à. và, trên số đường dây nóng ừ, không chín bảy bảy năm sáu đúng rồi cảm ơn cả nhà và nếu cả nhà yêu thương kênh của Minh Faro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương thì đăng ký cho một lượt và chia sẻ cho một lần nha để, để được nhận clip video mới nhất hàng ngày nha được xuất bản hàng ngày hoàn toàn miễn phí à, là cảm ơn còn bây giờ Minh Thư và ekip chương trình à, xin được dạ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha dạ. chào đến bà nội bye bye chúc cả nhà sức khỏe nha bye bye